đây là bản mi bóc à, còn nguyên siêu à, của hãng à. rồi giờ em sẽ khui ra kiểm tra xem là nó không có pin mặc định nó là không có pin nha